Và chúng ta sang phần bài tập như sau. Thầy có ví dụ một là yêu cầu điền thuộc này, không thuộc này và tập hợp con vào ô trống. Được chưa nào? Các em nhớ thuộc và không thuộc thì dành cho phần tử với tập hợp. Còn tập hợp con là dành cho tập hợp với tập hợp. Được chưa? Nào chúng ta có như sau. Nào ví dụ một thầy nhé. Thì đầu tiên thầy có âm 3. Ở đây có thể là quy là số hữu tỉ thì âm 3 của thầy sẽ thuộc quy đúng chưa thứ hai này âm 5 phần 7 âm 5 phần 7 của thầy và y y của thầy là tập hợp các số vô tỷ âm 5 phần 7 là số hữu tỷ cho nên ở đây có thể không thuộc y được chưa tiếp theo này âm 5 1 phần 5 âm 5 1 phần 5 và đây của thầy là Q. Thực ra âm 5 1 phần 5 của thầy là một số hữu tỉ. Tại vì đây đang viết cái dạng hỗn số nhưng các em có thể đổi thành là âm 26 phần 5. Cho nên ở đây có thể là thuộc quy. Trừ căn 9 phần 4. Trừ căn 9 phần 4 và Z. Z là số nguyên.